cho kê lô nhỏ đau kê bao chua có bùa trên lô li cô lú ca có bùa trên gió li cô gió có bùa trên xa cho từ cho kia ចេញយក